vừa nè chặt uống nước vừa đi trời ơi cũng nhiệt tình ghê luôn không nhưng mà ông bị tai nạn thì chiến tranh xích chết nhiều lần lắm 84 tuổi rồi mà còn vậy là quá ngon lành rồi nhà đâu còn đốt cháy bình cha mẹ giết hết sạch đổ nước lên à? vậy đó hả chơi vậy không đó hả này giống như trên máy bay mà đưa tay chào <laughs> đúng rồi hả đây bây giờ ờ, thì ờ, mình ờ, đã tới được cái chòi của cụ Nam Khánh rồi đó các bạn cụ ở cặp chùa bên chánh chánh thiên cơ để mình đọc kỹ lên đây cái chùa nào ta đây chánh thiên cơ tự xuân hòa kế sách sóc trăng giờ mình à, sẽ qua hỏi thăm cụ luôn Ồ, gió mát quá hình như là cụ dạ con chào cụ dạ. à, con chào cụ cụ cụ cụ Nam Khánh hả dạ phải rồi tôi dạ cụ ở đây lâu chưa à, cụ ngồi đi cụ à. cụ ngồi đi ý, ý. ra thì à, ủa cái ghế này nó dính hả cái dạ, ghế này dạ, dính đây hả cô dạ vô ở đây ngồi chơi là chị để tôi mặc áo vô dạ đây cụ cái này là cái chòi cụ dựng luôn hả cụ dạ dựng Cụ năm nay nhiêu tuổi rồi à, cụ à, Khánh? 84 84 hả cụ? Dạ, Tết này được 85 Tết này là 85 hả? À, mấy, mấy cháu có hay uống nước không vậy? Dạ Để à, mấy cháu đến thăm để bắt khỏi khỏi dạ khỏi đi được rồi về, đi đâu đi hay là à, bác có hai trái dừa nè chặt uống nước dừa đi trời ơi cụ nhiệt tình ghê luôn không Đấy, đi. Dạ, mấy cháu uống nước dừa là phải không dạ uống nước dừa ủa dừa là ở đâu cụ rồi cái dừa đây ở bà con người ta cho nè còn dạ. hai trái nè còn hai trái hả à, còn hai trái trên này là cây bằng lăng à, cây bằng lăng đây hả cô ừ. dạ cụ thì uh, cụ năm Khánh là ở cặp cái mé xong đây luôn nè dạ, các bạn rồi. đây nhìn đây nè cái chòi của cụ nè dạ cái này là mỗi lần mình lên xuống mình phải chèo vậy đó hả cụ <laughs> bây giờ dưới thì nước dầm tháng 7 có nhiều dạ, nước dầm tháng 7 nó lên tới đó dạ à, ở đây cụ có nấu nướng gì ăn cơm không à, đây thì có cái bếp nè à, mưa nấu trong đó còn uh, nắng ngủ nấu ngoài này nắng là nấu ngoài này nè dạ. đây cái bếp của cụ <laughs> còn à, mưa thì à, mình nấu trọng hả cụ dạ, con bước lên đây cái hả con dạ, coi cái ha đây đây chính là cái bếp của cụ đây cụ ở chỉ gọn gọn đây thôi chỗ ngủ của cụ nè Trời, cụ lớn tuổi vậy mà mỗi lần lên là phải trèo lên trèo xuống vậy hả cụ? Dạ, lên được <laughs> Lên được hả? Tại vì à, à, à, ông là người à, ông là người lao động rồi đó giờ thì ông cũng leo trèo lắm Dạ ở ờ, nó phục dịch cho chùa đi lý xuống núi cũng ba bốn tháng cũng trèo leo núi cũng giỏi lắm Dạ Vì ông sống ở ngoài kia cũng chục năm mới về Dạ Dạ, đừng biết đồng nhà mình vậy Để ông lấy à, cháu ơi uống nước dừa với ông nha Dạ, dạ, dạ, dạ. thấy ông ờ, cũng còn khỏe mạnh quá ha à hai cái dừa đó là người ta cho hả cụ trời ơi đây ờ, đây con cầm ra phụ chưa đây đây đây đây đây con cầm ra phụ thường là cụ cụ tự chặt mình lên luôn hả vào ở đây là mỗi lần lên xuống ông đều à, phải chèo đây trời dán nó một hết trơn rồi vậy mà ông đi qua lại đây mình quay gần lên cho các bạn coi đây ông thường nấu cơm bánh trời ơi bánh mấy bịch bánh này chắc của nó bánh với lại trà này chắc của à, mạnh thường quân với lại à, của bà con ở đây cho xung quanh trời bánh này nó bị hư hết trơn rồi nè không dạ, à, ông thì rất là nhiệt tình luôn các bạn lại là ông à, lấy hai trái dừa cho chặt chú mình à, đòi à, chặt mà ông không không có cho ông chặt quen rồi ông năm nay là 84 tuổi rồi đó các bạn mấy cháu tính theo con giáp này người xưa được không bính tý à ông tuổi tý hả ờ, bính tý mà tý là cháu phải tính là 12 giáp dạ năm nay có nhâm tý bính tý à, ờ, khi mà không thì mà nói bây giờ mình chắc hỏi là ông sinh năm ngàn chín trăm mấy thì cũng dễ à, dạ ông sinh năm mấy 35 35 hả ừ thì chắc tính tới đây là lại <laughs> dạ, tới dạ. Rồi. à đúng rồi nếu mày không tính được nước này tính nước khác <laughs> dạ Dễ thấy ông cũng ờ, vui vẻ khỏe mạnh thì thấy là cũng mừng cho ông rồi ha đỡ ông ở đây là ông đâu có ờ, bệnh hoạn gì đó hả ông <laughs> có bữa thì ờ, ông đi lao động bị mưa gió đó cũng bị ho ho dạ. gió thế căn bản là ông không có được dạ. nhưng mà ông bị tai nạn thì chiến tranh chết chết nhiều lần lắm à, hồi xưa là bị tai nạn vì chiến tranh phải không Ồ, thấy không chặt ngon lành luôn ha à, à, uống nước đá luôn ha dạ bên bên đây đâu ta có băng đá có băng nước đá, đá hả uống thử ừ. có uh, bây giờ uống nước đá không mua, mua ở đâu để qua mua cho ông à, bên đây nè có tiền lẻ không mua đi uh, bước vào hỏi quán nước đá rồi hàng ngày là ông nấu cơm ăn ở đây luôn đó ờ, ờ, ông? Ở đây anh luôn mà, ông tự ông nấu hả dạ, cái có cái thằng kia nó vô còn ông nó không vô được thì ông cũng tự nấu được à là cái người con của mình đúng không ạ à? ờ, con đó con của bà xã đó à con của bà xã đó không ạ à? nó mà, mà điều năm nay nó cũng già rồi cháu ơi dạ. nó tới sáu mấy nó ba đứa con gái rồi à là năm nay cũng sáu mươi mấy tuổi rồi ừ, hả nó cũng sáu mấy tuổi rồi Nên gia đình nó thì không có được khá thấy ông chặt dừa ờ, khỏe quá trời khỏe luôn ha các bạn Dạ không? Chắc quá trời khỏe <laughs> 84 tuổi rồi Mà còn vậy là quá ngon lành rồi Ông đi lãnh tiền giả Dạ Có nhiều người đó người ta đang so bì dưới ta nói sao mà ông Ông còn mạnh vậy mà ông có ờ, Ông không có cái nhà ở Tôi nói tại vì chiến tranh nó tàn phá hết trơn rồi Dạ à, Nó nói ông là làm biến lao động Ông không chịu đi kiếm tiền để cất nhà à vậy đó không <laughs> còn bán vé số đi hết nổi rồi ủa lúc trước là cậu bán vé số hả anh đó bán vé số ờ, lượng đi hết nổi rồi dạ ủa còn giờ là giờ về ở đây là xung quanh này ờ, ta cho gì ăn nói hay gì anh ờ, ờ ổng ở mình anh vậy đó ở mình nên vậy hả cái này đất là đất của cụ luôn hả sao anh không chùa của chùa hả nhà chùa cho dựng nhà ở hả ờ. dạ thấy cũng tội nghiệp lớn tuổi dạ em cảm ơn nhiều ha anh chèo lên khó lắm à ông chỉ thấy, ông chèo là phà phà luôn đây gió mát ha chắc nữa ra dựng cái chòi kế ông ở gì quá thấy mát quá vui lắm dạ à, mỗi lần lên xuống là khó khăn lắm các bạn cái ghế với lại cây đây nó mục hết trơn rồi đi có con mèo dạ yeah thì ông đang đi xuống sông rồi giờ để à, mình à, đi à, theo ông ủa ở đây là ông tắm là ông xuống sông tắm hả không trời ơi lớn tuổi gì mà ông còn đi tắm sông nữa tắm sông tắm sông xách nước lên thứ đồ méo méo méo méo dạ dạ đồ ở đây là ông ờ, được nhiều không ông hay là có, có mấy cái áo này không vậy à, có ông còn cũng một số áo nữa dạ, dạ áo còn dạ, dạ. à, áo rồi rồi ông giặt đồ đồ là như thế nào à, thì ông xuống sông giặt rồi đem lên thôi cũng xuống sông giặt luôn phải không nước cũng sắp đi sập rồi dạ mình coi cái cái toàn bên đây à, đây cái chỗ ờ, xung quanh chỉ là một cái ờ, chòi dựng ở cạnh ờ, mé ở đây thôi à đó là bình thường á không bình thường là giờ là mình uh, xách nước ở dưới sông là mình uh, phải uh, lấy cái tàu vậy bắt đầu mình để lên ra đây đó vậy đó hả rồi để cái xô nước lên ừ. à. kéo đi te te chứ gì nó nhưng mà nó không phải ma sát chịu cái này ma sát chịu chứ phải được bánh dạ. xe thì ma sát lăn như kéo ở sân bay đó vậy đó hả à. <laughs> đó ok kéo kéo dài thích nặng luôn không đó vậy là thường là kéo vậy đó hả dạ. rồi xuống dưới là mình ờ, mình sao mình múc nổi vô đây không à, không có cây gáo à múc gáo vô đây từng gáo từng gáo vô xong rồi ờ, mình mới ờ, kéo im im im im rồi nha món này im à vô vô chắc giờ đây làm một cái chồi quá à dùng để mình tưới cây luôn xuống dưới múc múc lên rồi mình kéo thấy không thấy cái gào ông thiết kế không à, các bạn dữ dằn ha cái gì mút gì mút gì nè trời ơi mút này thấy cũng lâu lắm à mút vô đây nè đây nữa hả chị à, cái đơn này nè À, được rồi ông được rồi ông đây mà quên trả lại ông nè đây đây con sách lại đẳng cho ông cho đây trời ơi con sách cho ở đây là rồi tiền á hàng ngày ông xài như thế nào à, nhà nước cho ông ờ, được 270 ờ, ngàn một tháng 270 ngàn ừ. thì ông cứ dành dụng đó rồi có ở đây có ai cho ông tiền thêm để xài à, không? Có, thỉnh thoảng có mà ờ, bà con ta đi dưới chùa đó Dạ Người ta thấy người ta cũng khỏi Ta thấy sao xã hội bây giờ mà có ông già gì cái nhà là người ta, dạ. người ta, người ta hỏi Dạ, ta cũng cho thêm 50 phần dạ. trăm Dạ Hôm đó có ông Việt Kiều ở Cá Cao cho một triệu bạc dạ. ừ. Hồi đó giờ ông nó cao nhất Cao nhất là 1 triệu bạc phải không? Triệu bạc, ừ. đó giờ ông mới được thì không, mình, mình bây giờ ông còn để dành à, ông vẫn... phải chi phá dạ. vì ông thủ là khi ông đau bệnh vô bệnh viện cái có tiền xì liền đó à đúng Chứ rồi cái thẻ bảo hiểm nó nói là bằng mặt không bằng lòng dạ. nó nói hỏi mình cái thẻ bảo hiểm chứ chứ cháu muốn đưa cuốn sổ sức khỏe trong đó có giấy 500 là cháu lên lên lên nó lẹ phải không cái khắc phà phà liền chứ ông nói cái đó cháu phải công nhận dạ. nhà của mình là ở đâu không à, ông á bị tàn phá hết rồi ông là thuộc về cha mẹ ông đồng điền la bát ông kho ngày xưa của tây giờ là giờ là mình không còn nhà nữa nhà Chị... đâu còn đốt cháy banh cha mẹ giết hết sạch dạ ông còn sống sót đó là mừng lắm vậy là giờ là chị có cái người con của sao đó có kêu ông già ở không Con nhà nó còn tiện không nữa. Dạ, dạ nhà của cái bác đó còn tệ hơn ông hả <laughs> mà phải nuôi mấy đứa cháu ngoại cháu tóc gì tùm lum thôi vậy thấy vậy mình cũng ở đây cho nó khỏe phải không dạ tự do à, nó thoải mái chăm nom vậy là được rồi dạ đúng rồi cái bác đó lâu lâu có cho tiền ờ, à, bác ông đó không? hả dạ à, bác cho vật chất về tinh thần thì tự nhiên đám lễ dỗ rồi đó bác cái đem thức ăn lại à, chứ dạ. còn bác còn phải cho ngược tiền lại để ông hút thuốc <laughs> trời ơi khổ dữ vậy đó còn khổ hơn ông nữa hả <laughs> mình khổ mà còn người còn khổ hơn ông nữa cũng hên là ở đây là ông ờ, được ờ, mọi người á xung quanh tại vì ông ở sau cái chùa này nè các bạn bởi vì khách đi ờ, hành hương á thì lâu lâu có cho ông năm chục trăm ông mới khoe là lúc trước giờ cũng có người cho được người nước ngoài cho được ông một triệu ông để dành lại để khi mà bệnh hoạn hay là gì đó mình có thể vô bệnh viện để mình có thể có tiền để mình chữa liền nó mau lẹ dạ chứ mình nếu ở đó chờ làm bộ cái <laughs> người hay nói thật hay mất lòng người ta dạ ở đây là củ kiệu đồ ông ăn ở đây hả không à, cơm đồ này hả dạ trời cái nồi cơm của ông nè phải không à cháo à đây trời cái nồi cháo ờ, cháo ờ, cháo bắp phải không ừ. mới nấu hay gì không ừ. mày nấu được sáng đó dạ ông ở đây ông thấy thoải mái không mấy năm đầu mấy năm nay thì đỡ chứ mấy năm trước cho nó thổi ông sắp đây ra sân gió hả không ừ, nó nặng lắm cái xét nó quánh bỏ mấy cái vô tiếng cho chỗ an à, ở đây thì à, đúng rồi mình ở mé này thì à, mình tối mình có điện không không không không chưa có được điện à. có được cái bóng của gia đình ta mà làm đường cho người ta đi bằng ban đêm tới à. chứ ở đây là tối là ông không có đèn không ông đốt đèn dầu không đốt ông xài đèn dầu hả có ông xài đèn dầu không à dạ có anh cầu ông câu đèn này nè dạ chị cụ ở đây chắc cũng nhiều người thương quá thấy ở à, người thương lắm mà rồi cho mấy người ai à, chỉ ổng xin gạo đó rồi rủ ổng đi à. ăn cơ ổng ăn cơm ăn cơ ờ, nấu đây nè cam là ở đâu vậy ông ừ, cam là nó ngoài vườn cây của người ta dạ ông rất nhiệt tình luôn á các ờ, các bạn à. không biếu ba trái cam đem về ba người ba trái ba người ba trái người trái cái này là cam cam sành hết ta ừ. cái này là dạ. uống nước có phải hòa đường vô dạ rồi con cảm ơn ông ha dạ. dạ không có dành lộn nha dạ rồi con cảm ơn ông nhiều ha dạ chúc ông sức khỏe ha ông dạ, dạ. chào bye bye, bye, sự như ý à dạ cái này giống như trên máy bay mà đưa tay chào <laughs> đúng rồi hả Trời giống, giống như cái cảnh ở trên máy bay Dạ Dạ, chào ờ, cô chú, anh chị với ờ, các bạn Thì nãy giờ ờ, cô chú, anh chị, các bạn cũng đã xem qua cái video Cũng gặp được cụ Nam Khánh Thì cụ đây thì cũng rất là rất là vui vẻ ha à, Nếu mà anh chị và các bạn muốn ghé về đây thăm cụ Thì có thể liên hệ Phước Phước sẽ à, dẫn đường không thì Phước sẽ à, chỉ cho cô chú anh chị mình xuống đây rồi à, nếu mà các cô chú anh chị có muốn hỗ trợ gì cho cụ như là gạo hay là đồ nữa thì cũng có thể gửi Phước Phước sẽ đem xuống cho cụ này cụ nói chuyện rất là vui luôn ở dưới này rất là mát rồi thì Phước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video sau nếu có duyên thì sẽ xuống gặp lại cụ và ghé thăm cụ cụ dưới này là có xuống đây là uống nước dừa luôn xài thiên nhiên không hả cụ